xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu đế ốp ly hình hoa xinh xắn như thế này Đây là mặt sau Còn đây là mặt trước Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu tùy thích để phù hợp với bộ ly mà các bạn đang sử dụng ha Đối với mẫu này thì mình làm đường kính khoảng tầm 12cm Nó sẽ phù hợp với những bộ ly hoặc là tách có cái đường kính phía dưới tầm khoảng 11cm đổ lại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 thì ta cũng có được hai mũi kép đơn liên tiếp ha tiếp tục móc lên một xích và làm lần thứ ba móc vào đây hai mũi kép đơn lên một xích móc lần thứ tư hai mũi kép đơn vào vòng tròn này ha lên một xích lần thứ năm hai mũi kép đơn lên một xích và lần thứ sáu hai mũi kép đơn đến cuối rồi thì lên một xích sau đó ta di chuyển kim đến 3 mũi xích đầu tiên mà mình gây nên á các bạn sẽ đếm cho mình từ dưới lên trên vào chân xích thứ ba móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng móc lên một xích để tạo điểm nhấn cho cái đế của mình thì mình sẽ tiến hành thay màu các bạn sẽ cắt len cho mình và ở phía sau ta có cái sợi len thừa của cái vòng tròn nhỏ kéo sợi len thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại ta sẽ có được vòng đầu tiên ha vòng thứ hai chừa một đoạn len vừa đủ dài sau đó đưa cái sợi len này ra phía sau của cái vòng đầu tiên để ý ở cái vòng đầu tiên mình có các cái khoảng trống giữa một xích nè hai kép đơn sau đó là một xích ha thì ta sẽ móc vào các cái khoảng trống đó đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên một xích và để tiện cho việc giấu len á các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len thừa này vào chính giữa kim với lại sợi len ha móc xích thứ hai sau đó đưa ngược về trở lại giữa kim với sợi len đang cầm móc lên xích thứ ba như vậy là ta có được 3 mũi xích ha ba mũi xích này được tính là một mũi rồi tiếp tục móc vào đó một mũi kép đơn khi có hai mũi liên tiếp với nhau thì móc lên một mũi móc xích sau đó mình móc vào cái khoảng trống đó tiếp tục hai mũi kép đơn nữa như vậy là cụm đầu tiên của mình sẽ có được 4 mũi móc và cách nhau là một xích ha tiếp tục móc lên cho mình một xích nữa sau đó mình sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp và khoảng trống này cũng móc hai kép đơn một xích hai kép đơn lên một xích nè tục hai kép đơn thì cái khoảng trống này mình cũng có được cụm như thế này ha lên một xích và làm tương tự cho mình cho các khoảng trống còn lại cứ mỗi khoảng trống mình sẽ móc hai kép một xích hai kép và cách hai cái khoảng trống này cũng móc lên một xích ha tức là ta sẽ có hai kép lên một xích hai kép lên một xích và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi đã móc cuối vòng rồi thì móc tiếp lên một mũi móc xích và ta sẽ đếm từ dưới lên trên vào chân móc xích thứ ba của ba mũi móc xích ta gây nên đầu tiên móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng ở đây mình sẽ tiếp tục thay màu nên các bạn móc lên một xích sau đó cắt len ta có được vòng thứ hai ha vòng thứ ba cũng trừ một đoạn len vừa đủ dài và lúc này mình cũng có được các cái khoảng trống giữa hai mũi kép nè có cái khoảng trống mũi xích thì ta cũng đâm kim vào các cái khoảng trống này để móc đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ sau đó kéo sợi len qua cái khoảng trống trừ một đoạn vừa đủ dài ha kéo sợi len qua khoảng trống móc lên một xích tiếp tục đưa sợi len vào chính giữa kim với sợi len đang cầm nè móc xích thứ hai và đưa sợi len ngược lại thì sẽ tiện cho việc giấu len hơn ha được 3 mũi ta có được một cái mũi rồi nè thì các bạn tiếp tục móc vào cho mình khoảng trống đó hai mũi kép đơn như vậy là mình sẽ có được một cụm có 3 mũi như thế này được một cụm rồi tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích tiếp tục di chuyển kim đến cái khoảng trống kế tiếp là khoảng trống xích này nè cũng móc cho mình 3 mũi kép đơn vào khoảng trống này có 3 mũi kép đơn rồi móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục móc vào các cái khoảng trống kế bên mỗi khoảng trống sẽ là 3 mũi kép đơn khi hoàn tất được 3 mũi kép đơn rồi lưu ý móc lên hai mũi xích ha và mình mới móc qua cái khoảng trống kế tiếp 3 mũi kép đơn lên hai xích và làm tương tự cho đến hết vòng khi đã hoàn tất đến cuối vòng móc lên hai xích và ta cũng đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của ba mũi gây nên đầu tiên móc vào một mũi dời tiếp tục thay màu nên sẽ móc lên một xích sau đó cắt len sợi len kế tiếp thì cũng chừa một đoạn len vừa đủ dài và để ý ở cái vòng thứ ba mình vừa hoàn tất ta sẽ có các cái khoảng trống giữa ba mũi kép đơn có hai cái xích này nè thì các cái khoảng trống này mình sẽ đâm kim vào một khoảng trống bất kỳ thì ở đây mình sẽ đâm kim vào khoảng trống này ha các bạn đưa cho mình sợi len chừa một đoạn len vừa đủ dài ra phía sau kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích ta cũng có thể giấu len như ban đầu ha có được 3 mũi rồi móc vào khoảng trống này 5 mũi nửa kép mũi thứ nhất nè tiếp tục mũi thứ hai mũi thứ ba mũi nửa kép thứ tư và mũi nửa kép thứ năm như vậy là ở đây mình sẽ có được tổng cộng là 6 mũi móc tính luôn 3 xích gây nên đầu tiên tiếp tục di chuyển kim đến khoảng trống kế tiếp cũng móc cho mình vào khoảng trống này 6 mũi nửa kép 1 2 nửa kép thứ ba mũi nửa kép thứ tư nửa kép thứ năm và nửa kép thứ sáu tiếp tục di chuyển kim đến các cái khoảng trống kế tiếp ta cũng làm tương tự mỗi khoảng trống ta sẽ móc 6 mũi nửa kép vào mỗi khoảng trống móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha cuối vòng thì tiếp tục đâm kim vào chân xích thứ ba móc một mũi dời ta sẽ tiếp tục thay màu tạo vườn viền móc lên một xích sau đó cắt len để thay màu cũng đưa một đoạn len vừa đủ dài ra phía sau lúc này mình sẽ đâm kim vào cái sợi len thừa của cái hàng màu trắng ở phía sau nó sẽ có một cái chân móc của mũi dời kết thúc ha đâm kim vào cái chân ở phía sau sợi len thừa nè kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên một xích lúc này mình đã có được những cái chân móc rõ ràng rồi thì cứ mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn nè tiếp tục chân kế tiếp của một mũi móc đơn và làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng khi móc đến những cái chân móc cuối cùng có cái sợi len thừa của phần màu trắng thì cũng móc dấu cho mình vào trong mũi móc ha kết thúc rồi đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ta móc ở vòng này móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục cắt len và mình sẽ viền lại vòng thứ hai thì vòng thứ hai viền cũng tương tự giống như cái vòng màu đỏ mà mình vừa tạo ở đây nè các bạn cũng đưa cho mình sợi len thừa ra phía sau của cái sợi len kết thúc vòng màu đỏ chừa một đoạn vừa đủ dài để ta giấu len ha và mình cũng đâm kim vào cái chân móc ở phía sau sợi len thừa là cái chân của mũi dời kết thúc vòng màu đỏ nè kéo sợi len qua chân móc móc lên một xích và làm lần lượt mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích tiếp tục cắt len và mình sẽ viền lại cái hàng ngoài cùng để hoàn tất cho cái phần ốp ờ, ly của mình sợi len màu đỏ ngoài cùng đưa sợi len ra phía sau và mình cũng đâm kim vào cái chân của mũi dời kết thúc vòng màu xanh là cái chân ở phía sau sợi len thừa kéo cái sợi dây qua chân móc móc lên một xích đâm kim vào chân móc mình móc mũi dời kết thúc cái vòng phía dưới móc vào một mũi móc đơn để tạo điểm nhấn cho cái phần đế của mình mình sẽ tạo các cái họa tiết sò ha thì họa tiết sò của mình các bạn sẽ đưa cho mình bỏ qua hai chân móc móc vào chân thứ ba cho mình nè này mình sẽ bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba sáu mũi kép đơn một kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư mũi kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu có được 6 mũi kép đơn tạo một họa tiết sò như thế này thì tiếp tục bỏ qua hai chân móc, móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được một cái sò viền như thế này. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình, bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba 6 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 và 6 được 6 mũi hoàn tất bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn ta có được sò thứ hai móc tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì lúc này hai chân móc cuối cùng của mình cũng là hai chân móc mà mình bỏ qua để tạo các cái khoảng cách giữa các họa tiết sò thì đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo vào các len tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc và dùng tay nắn chỉnh cho các cái mũi móc đều nhau thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu đế úp ly xinh xắn như thế này và cũng tùy vào bộ ly mà các bạn sử dụng để mình có thể thay đổi màu tùy thích cho đế úp ly của mình phù hợp với bộ ly ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu đế úp ly hình hoa xinh xắn như thế này nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu này